Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm tháng 8 Đất măng lên phường 7 Diện tích 400m2 có 300m xây dựng Sổ riêng, đường ô tô, hướng Nam Cách trung tâm Đà Lạt 8km Gần biệt thự Lý Nhã Kỳ Đất thế âm, lợi hầm, ưu thoáng Khu dân cư yên tĩnh Trụ ngợp ngân hàng nên có giá tốt 6,75 tỷ Đất trại mát phường 11 diện tích 187,5 m2, sổ riêng xây dựng, trên đất có sẵn nhà cấp 4, đường ô tô, hướng đông bắc, đất hai mặt thoáng, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, bán kính 200 m, chợ, trường học, cây xăng, tiện ích đầy đủ, view thoáng, yên tĩnh, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 4,2 tỷ. Đất xã Xuân Trường, diện tích 5.563 m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô, hướng Tây Bắc, gần đồi trẻ cầu đất khu săn mây, cách trung tâm Đà Lạt 21 km, có nhà gỗ, ao, suối dọc đất, đang trồng một số đặc sản của Đà Lạt như bơ, hồng, chuối, giá 10 tỷ. Đất Hùng Vương, phường 11, diện tích 236 m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, đóng thuế từ năm 1995 đến nay, có khả năng làm được sổ. Đường xe máy dễ đi, hướng Tây. Vị trí từ quán bò dã chiến dễ vào, cách trục chính Hùng Vương 200m. Xung quanh tập trung nhiều quán cà phê, view thoáng, sáng săn mây, thích hợp kinh doanh lưu trú cà phê, nghỉ dưỡng, giá 4,5 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.